À, kính chào các anh chị và quý nhà đầu tư thì à, hôm nay mình à, xin có chúng ta sẽ cùng đi đến một cái video về nhận định về à, thị trường chứng khoán vào ngày vào ngày 29 tháng 7 và sẽ có những cái thông tin gì đáng chú ý và view thị trường ngày mai sẽ có gì mà đáng chú ý đối đối với chúng ta đúng không ạ vì à, hôm nay hôm nay thì à, các chị thấy là hôm nay là thị trường có một phiên bùng nổ theo có thể là tạm gọi là biểu bùng theo đà tuy nhiên mình thấy là phiên hôm nay nó không nó nó, nó gọi là nó chưa có thỏa mãn nó chưa thỏa mãn đúng không nó mới đạt về von thôi nó mới đạt về khối lượng nhưng mà von thì nó chưa có đạt đấy nó cần được à, xác nhận thêm đấy nếu như phiên ngày mai sẽ đưa mình sẽ hôm nay mình sẽ đưa ra một vài kịch bản một vài kịch bản đối với phiên ngày mai rồi để để khi mà tức là khi mà mình đưa ra các kịch bản như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều view hơn đúng không ạ và khi khi mà thị trường nó phản ứng theo cái chiều này hướng nào thì chúng ta cũng thể ngay lập tức hành động được như vậy đấy thì uh, hôm nay hôm nay thì VNI e, hôm nay các anh chị thấy là VN e Index là có một khối phiên mà bùng nổ về khối lượng và cả về giá trị đúng không ạ tức là uh, giao dịch hôm nay nó đạt đến 15.300 tỷ chưa phải là phiên cao nhất tuy nhiên là so những cái so đến hai ba tháng gần đây thì đó là một phiên kỷ lục rồi đấy và chưa trong từ tháng tư đến lại đây thì mình thấy hiếm khi mà hiếm khi nào mà ở giai đoạn từ tháng tháng 6 tháng 6 trở lại đây thì chưa thấy cái phiên nào mà nó phiên nó khối lượng lớn như vậy đấy từ đó tháng 6 trở lại đây thì à, các bạn các chị thấy là hôm nay là đạt 15.300 tỷ này khối lượng đạt 668 triệu 66 rồi 88 55 này phết 168 một con số cực kỳ đẹp đấy, con số cực kỳ đẹp 66 88 55 168 đấy lộc lộc phát phát may mắn may mắn nhất lộc phát không biết là nhà tạo lập có ý định gì đây không mà khối lượng cổ phiếu đạt đến một con số nó kỳ lạ như vậy đấy hải thật là hài hước đúng không ạ rồi thị trường hôm nay thì vn index tăng 17,8 điểm tức là có trong phiên có những lúc nó tăng cao hơn loanh quanh đâu đó thì uh, những lúc mà cao nhất á, thì vn index đạt uh, ờ, ờ, 1214 điểm và cuối phiên nó rút chân rút chân lại còn ba rút 3 điểm lại còn à, à, nó rút lại còn 1208 điểm đấy <clears throat> rồi toàn thị trường hôm nay là có 378 mã tăng và 90 mã giảm 66 mã không đội đấy một phiên rất là tích cực rất là tích cực đối với thị trường ngày hôm nay rồi tiếp theo là à, các bạn các anh chị để ý là hôm nay mình thấy là nước ngoài nước ngoài và tự doanh hôm nay đồng thuận mua ròng nước ngoài mua ròng là 675 tỷ 675,6 tỷ và tự doanh thì mua ròng 110 110 tỷ đấy tự doanh thì tập trung mua ròng vào đất xanh mặt Masan rồi Nam Long KBC gas vân vân vân vân và mây mây còn nước ngoài ấy, thì tập trung mua ròng KDC là KDC bởi vì các chị thấy là KDC thường thường á, vào những cái đợt mà gần gần trung thu á, thì cổ, cái giá cổ phiếu nó hay tăng Đấy, hôm nay từ à, nước ngoài là tập trung mua đồng KDC này uh, ờ, STB rồi SSI KBC VRE vân vân rồi uh, ờ, rồi view thị trường ngày mai ha mình chúng ta lại đi nhanh thôi vì hôm nay mình sẽ làm một video ngắn ngắn thôi hôm nay ờ, có lẽ máy tính mình có <laughs> chập chập cái sao mà vn index tìm không ra nó nhục thiệt đây hôm nay thị trường tăng hơi gáp các bạn thấy ạ tăng hơi gáp tăng từ 19 tăng hơi gáp lên rất là mạnh đúng không ạ <laughs> rồi thì nó có có một cái gáp nó treo lơ lưng như vậy thì cũng hơi cũng hơi bất an một chút đúng không ạ thì với thị trường à, với thị trường này thì mình cho rằng thị trường thị trường ngày mai sẽ có một số kịch bản sau đây đầu tiên nó sẽ tăng nó sẽ cái nó sẽ chạm quanh cái hỗ trợ qua nó sẽ đến cái kháng cự của MA 50 và dừng lại loanh quanh đâu đó hoặc thứ hai á, nó chỉ đi ngang bên à, bên đi ngang đây và cơ quan thứ ba là quay lại lắp gáp nhưng mà đối với thị trường mà nó hưng phấn như phiên hôm nay ấy, thì mình cho rằng là khả năng ngày mai ấy, nó sẽ đi ngang đi ngang là phần nhiều đấy thì các bạn thấy là hôm nay hôm nay cái thông tin mà Fed đưa ra Fed đưa ra là tăng 0.75 điểm 0.75% điểm <coughs> thì nó nó cũng không phải là một điều bất ngờ đó, nó nằm trong cái dự đoán của các cái nhà phân tích đấy thì chính vì vậy mà mình thấy là thị trường hôm nay là nó phản ứng rất là tích cực nó trái ngược với các cái suy nghĩ của nhà nhóm nhà đầu tư đấy thị trường là yếu tuy nhiên hôm là tuy nhiên hôm nay thì điều nó phản ứng trái ngược như vậy đấy nói về à, mình hôm nay mình tin rằng rất có rất rất nhiều anh chị à, đầu tư là lại lại mua lại mua rất là nhiều tiền lại mua rất là nhiều tiền đấy thì um, thị trường ngày mai đó là là mình nghĩ khả năng nó sẽ đi sideways sideways hoặc là cùng lắm thì tạm ổn định nó xong quay lại nó mình nghĩ chắc chắn nó sẽ quay lại nó lấp gấp được cái lấp được cái gap này nó quay đấy nó lấp gap này xong mới đi lên tiếp nó lắp cái gáp này xong nó đi liên tiếp được còn mà tăng hình chữ V mình nghĩ là chưa đâu thì đối với thị trường này chưa chưa khả năng tăng hình chữ V à, hôm nay thì à, sau khi nhận định thị trường thì mình à, mình sẽ phân tích một vài cổ phiếu trong nhóm nhóm ngành mà nhằm ngành mà đợt rồi đợt nhịp vừa rồi rất là hot tăng rất là mạnh đó là nhóm ngành cổ phiếu của dòng heo á, mình gọi là dòng heo á, như là Dabaco này Đấy, Dabaco Dabaco thì hôm nay trái ngược với thị trường à, cái dòng heo là mình thấy đặc mình để ý đặc biệt là là nó có một cái phiên nó nó nó có một cái có đặc tính nó trái ngược thị trường chính là gì chính là khi mà thị trường á, nó đang ở vùng đáy vùng giảm á, thì nó quay cái đầu rồi nó tăng nó tăng bất chấp đấy nhưng mà khi một phí một tiền nó tăng á, thì cái dòng heo nó quay đầu nó giảm đó các bạn các bạn phải để ý nha còn cái dòng à, đối với dòng heo này nó đánh nó đánh cực kỳ phụ đánh một khi đánh đánh cực kỳ phụ nó dụ rất là ghê tuy nhiên đối với dòng à, Dabaco à, đối với dòng heo này đặc biệt là đầu tàu Dabaco này mình cho rằng là cái chu trình chạy của nó đến đây là kết thúc Đấy, nó sẽ có thiên hướng đi giảm bởi vì sao có hai nguyên nhân có nguyên nhân chính là gì nguyên nhân chính ở đây chính là à, giá heo trong nước à, trong nước hiện tại đã quay đầu giảm rồi Đấy. nhưng các bạn đừng có tin mấy cái bài báo trên này ờ, trên trên trên, trên báo đưa tin đâu à, hiện tại thì hình như cái bài báo đó bị xóa rồi phải bị xóa rồi không thấy nữa tức là hôm qua mình có đọc một bài báo nói rằng là cái giá heo hơi á tức là vẫn đang có xu hướng chưa giảm là đang đang xuống vẫn vẫn còn tăng mà chưa xuống xuống quay đầu giảm thì những cái bài báo mà viết ra trong cái bối cảnh mà Dabaco đang siết đang siết như vậy ấy, thì nó mình nghĩ là hôm nay mình mình tin rằng chắc chắn sáng nay có rất là nhiều nhà đầu tư đã FOMO FOMO mua theo dòng bạn Dabaco này thì mình thấy mình đánh mình đánh giá là những cái chiêu bò chiêu bài như vậy cực kỳ bất chơi rất là xấu đúng không ạ <coughs> chơi rất là xấu rồi Ờ, và hôm nay các bạn các anh chị thấy là hôm nay là giá đà đà bạc Dabaco có một phiên giảm kịch sàn luôn về cuối phiên sau khi các cổ phiếu là tăng trần và Dabaco là giảm kịch sàn cái thứ hai nữa nó có dư lượng dư lượng bán sàn dư một rất là lượng lớn rất là bán sàn rất là lớn này rồi à, và khối lượng hôm nay là nó đạt đến 12 triệu cổ nó đạt 12 triệu cổ lần ạ tức là khối lượng bán ra bán ra nó nó gấp đôi cái lượng khối lượng mua vào mà nó gấp ừ, rất là nhiều lần roi trung bình các phiên đấy thì mình cho rằng hôm nay là một cái phiên là một cái cái cái cái phiên nó cực kỳ xấu đối với dòng Dabaco này nếu anh chị nào mà lỡ ờ, lỡ mà mua lỡ mà có mua Dabaco nếu mà hàng về thì mình khuyên mình lời khuyên của mình là ngay phiên ngày mai ấy, phiên ATO ấy, các bạn bán đi hoặc là bán sớm nhất có thể thì cái dòng mình cho rằng dòng dòng dòng heo này nó sẽ xuống mạnh hơn nữa nó sẽ xuống mạnh hơn nữa rất mạnh hơn nữa đấy thì trong trong đợt vừa rồi là dòng heo nó lên nó lên rất là nhiều rồi đúng không ạ từ 16 lên 28 à, là nó tăng đến 70 phần trăm rồi tấm 70 phần trăm rồi rồi thứ hai nữa là HAG HAG thì à, HAG thì các anh chị không có lại gì với với thương hiệu của Bắc Đức đúng không ạ Đấy, Bắc Đức hiện tại là được ừ, tung ra thị trường với thương hiệu là ừ, gì Papic Papik đấy tức là thương hiệu heo ăn chuối à, tức là lấy cái định vị là heo ăn chuối đấy để à, đánh giá đánh để đánh dấu sự khác biệt giữa heo à, heo trên thị trường và heo của à, nhà Hoàng Gia Lai đấy thì theo một số thông tin quảng cáo á, à, một số video á, quảng cáo á, thì được nói rằng là cái heo ăn chuối này á, thịt sẽ thơm hơn mà ngon hơn đấy đấy là cái lời quảng cáo thôi còn thực ra thực tế thì mình chưa biết mình chưa biết là nó như thế nào cả nhưng mà uh, nhưng mà đối với Hoàng Gia Lai nha mình đánh giá hiện tại nó là một nhóm cổ phiếu mà cái tính đầu cơ nó khá là cao đấy thì hiện tại cái con đầu dòng đối với ờ, dòng ờ, dòng heo này nó đã giảm rồi thì mình tin chắc rằng đối với các cổ phiếu đi sau nó chính là Hoàng Gia Lai hay là HNG hay là gì gì đó rốt cục thì nó cũng chạm theo thôi đấy chính vì vậy mình khuyên là mình thấy là các anh chị nên thoát bớt hàng này à, thoát bớt cái hàng này ra không nên ôm quá nhiều không nên ôm nhiều dòng này nữa đúng không ạ rồi tiếp theo cổ phiếu của HNG HNG của tỷ phú Trần Bá Dương tức là con này là anh em sinh đôi của VHAG đấy anh em sinh đôi của HNG thì à, ngày trước á, HNG thì các bạn đều biết là, công mà nghe cái tên thì các bạn hiểu rồi công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đấy thì trước trước đây nó là công ty ờ, con cưng của Hoàng Anh Gia Lai đúng không ạ tập trung của bầu Đức rất là nhiều tâm huyết vào đó đấy thì quỹ đất của nó thì trả là trải dài ở Campuchia Việt Nam Lào vân vân và mây mây và hiện tại thì à, nó được điều hành và được à, tái cơ cấu bởi tỷ phú Trần Bá Dương và cái công cuộc tái cơ cấu đến đâu thì mình chưa biết mình chưa biết nha rồi nhưng mà mình thấy là đối với hiện tại đối với HNG nó khá là yếu nó khá là yếu đấy ờ, ngày trước mình thấy là có đợt thời thời gian là thị giá của nó cao gấp đôi của Gia Lai đấy Hoàng Gia Lai lên quanh gì đó khoảng 5 ngàn nhưng HNG cá 15 ngàn đấy và hiện tại thì HNG cả có chỉ có 6 ngàn rưỡi thôi còn cái Hoàng Gia Lai lên mười mấy ngàn rồi về mệnh giá rồi đúng không ạ thì cái mình thấy là cái cái cái cái, cái làm bia đối với Hoàng Gia Lai nó tốt hơn làm thương hiệu đó, nó tốt hơn là của đối với HNG à, ờ, đối với dòng heo này thì mình khuyến nghị là các anh chị nên bán đấy thì khối lượng hôm nay nó vẫn cao hơn mọi ngày này nó cao hơn ngày hôm qua rất là nhiều cao gấp rưỡi luôn ngày hôm qua đấy thì nó giảm thì chỉ là 2,26 phần trăm thôi nhưng mà sắp tới mình không biết là nó phải về đến đâu rồi à, cổ phiếu nữa là BAF BAF BAF thì con này thì không nói được rồi con này nó là mới lên sàn cái thứ hai là nó thanh khoản nó kém nữa đấy mà mình thấy thực sự con BAF này nó yếu nó yếu lắm con này thì mùa chị mua nó xuống xuống cái vùng đáy này mà các chị có thể tham gia này đó mua ít đợi nó lên đến vùng trên này bán chỉ còn con này đối với con này thì đầu tư lâu dài thực sự không ổn không ổn đâu không ổn đấy à, và cái thông tin về con BIF này thì nó cũng không có nhiều không có nhiều nhưng mà theo thông tin mình biết được thì cái quy mô chuồng trại của nó thì không có nhiều à, nó chỉ khoảng à, mấy ngàn con thôi không có nhiều Đấy. thua xa có mình thấy mình thay biết thì nó thua xa cả cái công ty chăn nuôi heo của Hòa Phát đó mà chưa lên sàn hòa phát thì chưa lên sàn đâu nha công ty chăn nuôi heo á thì ờ, đối với dòng ờ, dòng heo nha mình mình đánh giá là hiện tại nó cái cái cái hết thời rồi đấy anh chị mà nằm ờ, à, mình không khuyến nghị là không nên đu vào đu vào như là này chỉ có chết thôi chỉ có chết thôi chỉ có lỗ lỗ và lỗ thôi chứ không có không có cửa không có cửa ăn đâu đấy mà trong giai đoạn hiện nay là cái đầu tiền cái việc đó cực kỳ khó anh chị ạ nó rất là khó cho nên chúng ta phải tiết kiệm từng đồng chắc chiêu từng đồng lại thì mới mới con mới mong có vượt qua cái giai đoạn thị trường nó khó khăn như thế này đúng không ạ còn đối với thị trường hôm nay nó chỉ có một phiên mới có là một phiên thôi còn phiên nó đợi phiên ngày mai nó xác nhận thì như thế nào đó rồi chúng ta mới biết được là nó bùng nổ hay chưa đó nếu phiên ngày mai ít nhất thì khối lượng nó phải bằng hoặc là lớn hơn phiên hôm qua thì may ra ở ờ, phiên hôm nay thì may ra thì mới xác nhận nó là phiên bùng nổ hay không rồi cảm ơn các chị à, đã lắng nghe video này hôm nay của mình nhé nếu anh chị nào muốn à, về team của mình á à, về uh, team của mình quản lý thì hãy nhanh tay bốc máy gọi tên số màn hình số điện thoại đó là chạy trên màn hình nhá cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình xin chào các anh chị